đề nghị học viên im lặng sao có giúp đưa câu hỏi quá khó quá khó câu hỏi quá khó tin là hơi khó nhưng 20 giây đến ngược xin phép được bắt đầu à, có một cái còn đoan thì có hai cái nhưng đó chỉ là khó hỏi câu hỏi như thế làm sao xứng tầm với cô được đúng không ạ dạ. trí thức của cô nguyên thông lắm rồi đấy là đấy là nhờ câu trả lời vừa rồi là nhờ khán giả nhắc đấy đó dạ câu thứ hai để nhận quà mình cho em 10 điểm nha à, xin phép với các bạn thì sau đây xin mời cô có đôi lời chia sẻ trước khi cô nhận quà dạ xin mời cô dạ. À, à, tất cả các thầy cô tham dự hôm và tất cả các bạn à, học sinh sinh viên xin lỗi học viên các học viên của hai lớp 192 ờ, và 21 à, ờ, thực sự hôm nay đến ờ, với lớp tôi có một cái cảm xúc đúng là mùa xuân à, cái cái cái tức là cái sự vui tươi của các bạn sự vui nhộn của các bạn à, sự đoàn kết của các bạn sự đồng lòng của các bạn tôi cảm thấy đây là một cái niềm khích lệ vô cùng lớn cho cái nghề làm giáo viên của chúng tôi các thầy cô à, cái điều này nó cũng được tiếp nối từ cái cảm xúc mà tôi được làm việc với các bạn trong uh, hai môn học tôi được cô hằng ưu tiên <laughs> à, đặc biệt cho làm việc với lớp của các bạn à, hai môn học và đây cũng là giống như là một phần thưởng đối với tôi bởi vì các bạn là những người học mà tôi rất là yêu quý các bạn rất là vui tươi rất là vui nhộn nhưng các bạn cũng cực kỳ nghiêm túc điều đấy làm cho tôi ờ, cảm xúc ghê gớm không phải là vì hôm nay được các bạn mời đây mà nói vậy đâu cảm xúc này nó đã có với tôi từ khi mà các bạn ờ, à, học nín thân cái thằng nín thân nín thân đức nữa thêm bạn nữa tôi cũng ờ, muốn được ờ, tôi cũng được một năm được nói ờ, thêm một điều nữa đó là các bạn chọn cái môi trường học tập là Sài Gòn University Uh, tôi theo theo những kinh nghiệm làm việc của tôi thì tôi thấy các bạn là đã có một sự lựa chọn đúng cho cái, cái chương trình học thì đương nhiên rồi nhưng mà anh hiển anh hiển lên chụp với cô một cái sự ờ, là dẫn dắt các bạn trong cái bước đường học tập này thật là tuyệt vời tôi ờ, nói chung là tôi cảm thấy ờ, rất là mừng cho các bạn vì các bạn đã có một sự lựa chọn đúng như thế và hôm nay thì tôi cũng rất là cảm ơn là các bạn đã nhường lời cho tôi đặc biệt là nghe bạn giáo bạn MC trọng này trừ 50 phần trăm nhưng mà nhưng mà nhờ bạn đi cho tôi hết lời nói tôi lại cộng 50 phần trăm cho bạn à, cảm ơn cô ạ dạ. cảm ơn các bạn rất dạ. nhiều chúc các bạn thật là vui tươi thật là nín thân cho cô nín thân không chân thành à, cảm ơn cô cảm ơn cô rất là nhiều hôm nay à, xin phép cô nhận một món à, quà từ ban tổ chức xin lỗi cô ạ à. dạ, xin cô ra giữa sân khấu để chụp tấm hình thật đẹp à, kính thưa quý vị là sau đây là phần trao quà của anh Minh và dạ, anh Minh thì chắc học